Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã đến với cả bóng đá Và tiếp tục với chuyên mục uh, vòng 18 World Cup Ca sẽ lên cho anh em những trận đấu ở vòng 18 tiếp anh em nhé Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em trận đấu giữa Argentina và Úc này Cũng như trận đấu giữa Pháp và Ba Lan Hôm qua thì mình có lên cho anh em trước trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ rồi Tổng cộng là 3 trận đấu ở với vòng 18 Thì anh em nào mà chưa biết đi cầu nào cũng như là chưa biết uh, nằm đội nào ở trong cái vòng 18 này Thì anh em chúng ta uh, xem lại những cái video của mình nhá và đặc biệt rằng là khi tham gia vào nhóm bóng của mình thì không những là anh em chúng ta có thể chơi con cúp mà còn tất cả những cái giải đấu bỏ bóng cỏ khác nữa à, chiều ngày hôm qua à, cũng mày mò cũng như là soi cho anh em một trận đấu giao hữu thôi, giao hữu câu lạc bộ giao hữu câu lạc bộ anh em giữa phanh phuốc và sander uh, sen đấy sander sen thì à, anh em chúng ta cũng chiến thắng với kèo đó là phanh phuốc chấp 0.75 ngày hôm qua nữa trận vào lúc 10 giờ World Cup thôi Hàn Quốc và Bồ Đào Nha khi tỷ số là một đều thì mình có đẩy cho anh em tiếp đó là Hàn Quốc được chấp 0.25 cũng như là xỉu 3.5 thì anh em bú full hai cái mã kèo ở trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha à, trận đấu giữa Ghana và Uruguay thì khá là tiếc khi mà anh em chúng ta không chiến thắng được uh, uh, cái kèo tài 3.75 mình đang à, cảm thấy rằng là Ghana có thể sẽ có thêm bàn thắng ở trong hiệp 2 tuy nhiên thì lại không có anh em à, mặc dù là Ghana cũng có rất nhiều những cơ hội nguy hiểm à, chúng ta vẫn chiến thắng được kèo Ghana chấp 0.5 tuy nhiên thì lại thua kèo 3.75 thì anh em chúng ta trận đấu này hòa anh em nhé và tiếp đến là những trận đấu vào 2 giờ dạng sáng ngày hôm nay Thụy Sĩ và Serbia thì anh em chúng ta chiến thắng kèo đồng banh Thụy Sĩ anh em khi mà Thụy Sĩ uh, chiến thắng Serbia với tỷ số là 3-2 tiếp đó là Cameroon và Brazil à, Cameroon được chấp 1.5 cũng như là xỉu 2.75 thì anh em ta bú full trận đấu này và tiếp đó buổi chiều ngày hôm nay thôi với chiều ngày hôm nay vào lúc 1 giờ thì mình có đẩy cho anh em tiếp đó là ba trận đấu ở giải hạng nhất Trung Quốc thì à, trong 4 mã mình đẩy cho anh em thì anh em chúng ta chiến thắng 3 mã và mất một mã thôi thì anh em chúng ta cũng có lợi nhuận rồi đúng không đấy vào trong nhóm của K thì anh em luôn luôn có những giải đấu khác để anh em chúng ta có thể đầu tư à, vì thật sự mà nói ca chơi bóng vì đam mê chứ không phải là theo kiểu là à, tất tay hay là ôn in không phải là kiểu chơi của ca không phải là theo kiểu là chốt kèo trước trận đấu sau đấy à, bắt đầu lại xoay kèo sau đấy lại à, à, những anh em nào mà thật sự mà nói là nếu như mà anh em nào mà bị yếu tim ấy nếu mà chơi ở trước trận thì rất khó để anh em chúng ta có thể mà chiến thắng được đúng không rất nhiều những trận đấu ở World Cup này rồi Mình cũng khuyên thật Anh em chúng ta bây giờ mà cứ nhè những cái kèo đi trước trận là chỉ có chết thôi Ngày hôm qua mình nghĩ rằng là rất nhiều những anh em cũng đặt niềm tin vào Brazil Với kèo đó là số 1 Và sau đó là Bồ Đầu Nha nữa Cũng kèo chấp đúng không May ra thì anh em chúng ta có chiến thắng được cái kèo Uruguay thôi Thật sự mà nói là như vậy Đấy thì uh, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm nhé Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng những má kèo mà mình đã lên cho anh em Tổng kết một chút uh, về những đội bóng đã vào vòng trong anh em nhé à, Hà Lan ở bảng A Hà Lan, Senegal Sau đấy là bảng B là Anh và Mỹ à, Trận đấu giữa Hà Lan và Mỹ thì mình có làm cho anh em rồi Sau đó là trận đấu giữa Argentina và Úc này rồi Pháp và Ba Lan thì mình có lên cho anh em rồi đúng không còn uh, những trận đấu ở bảng E, bảng F, bảng G và bảng H nữa thôi thì uh, đến với cái bảng A trước đã bảng A và bảng B đã uh, Anh sẽ đối đầu với Senegal À, thật sự là không thể nào mà đánh giá được hết được thực lực của các đội bóng ở World Cup. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn dựa theo một số những cái phong độ mà ba trận đấu vừa qua các đội bóng thể hiện để anh em chúng ta có thể Ờ, đặt niềm tin trước trận đấu anh em nhé đặt niềm tin trước trận đấu ví dụ như là Anh Hà Lan này rồi là Ma Maroc Croatia sau đó là đến ờ, hết rồi đúng rồi từng đấy thôi là những đội bóng đã bất bại ở vòng uh, chung kết ở vòng ngoài ở vòng bảng uh, World Cup năm nay đến với Anh và Senegal Senegal thì họ đã uh, có một sự uh, gọi là phải gọi là lội ngược dòng đi lội ngược dòng trước Ecuador để có thể có mặt vào vòng trong khi mà trận đấu đầu tiên họ thua Hà Lan với tỷ số là hai không sau đó hai trận đấu còn lại thì họ toàn thắng còn đối với Anh thì sao uh, trận đấu đầu tiên rất rực rỡ một uh, một set tennis sau đó đến trận Mỹ thì họ lại đá theo cái kiểu là uh, cầm hòa cũng không hiểu được là trận đấu đấy vì sao lại anh lại để hòa được hay là do huấn luyện viên Cẩn Nam muốn như thế và sau đến trận tiếp theo lại là một trận thắng chuyển qua kèo chấp à, hiện tại kèo chấp của anh đang là chấp 1 anh em nhá anh chấp Senegal một trái thôi tài là 2.25 hiệp 1 là 0.25 và tài là 0.75 đối với cá nhân mình thì mình vẫn sẽ đặt niềm tin vào đội bóng Anh khi mà Anh trong năm nay họ đang có một đội hình giàu sức trẻ cũng như là đang có một phong độ rất tốt mặc dù các cầu thủ có thể bỏ lỡ được những cơ hội ghi bàn khá là ngon ăn tuy nhiên đúng rồi cái gì cũng vậy thôi ở ờ, khi bạn trao cho người khác nhiều cơ hội thì kiểu gì cũng phải có một cơ hội thành bàn chứ anh em đúng không đặc biệt là những uh, chân sút như là Harry Kane thì vẫn uh, chưa có một màn thể hiện thật sự là chất lượng và mình mong rằng vào cái vòng trong này Harry Kane sẽ thể hiện được cho thấy uh, cái sức ảnh hưởng của mình đối với đội tuyển Anh cũng như là các uh, cổ động viên của anh và người hâm mộ uh, mình sẽ đặt niềm tin vào kèo Anh chấp 1 Senegal uh, tài 2.25 xem nào à, Senegal họ cũng đang có một phong độ khá là tốt à, sau khi mà họ đã toàn thắng ở hai trận cuối cùng ở vòng bảng và phong độ đang lên cao vì vậy mình nghĩ rằng là với cái tài này anh em chúng ta cũng có thể đi được à, xét một chút về những trận đấu vừa qua của Senegal họ đều ghi rất nhiều bàn và anh cũng vậy vì vậy nên là mình nghĩ rằng là chúng ta có thể đi tiếp cái kèo nữa đó là cái kèo tài 2.25 Uh, tuy nhiên thì mình không khuyến khích là anh em đi từ đầu nhé như mình cũng nói rồi tất cả mọi kèo bóng mà anh em đi từ đầu ấy thì thật sự mình nói thẳng với anh em luôn đó chỉ là 50 50 thôi anh em chiến thắng là theo cái hên xui không phải là do anh em theo dõi trận đấu rồi anh em vào kèo anh em chúng ta có thể nhận định được toàn bộ trận đấu được đúng không khi mà anh em đã đặt niềm tin vào một đội bóng trước trận đấu ấy anh em cũng không biết rằng là đội bóng ấy họ sẽ được họ đá chiến thuật như thế nào cũng như là có sự ảnh hưởng nữa đó là về uh, những những cái điều kiện bên ngoại ví dụ như là trọng tài có thể bắt ép đấy trọng tài có thể bắt ép trong World Cup năm nay uh, cái mình không tin tưởng nhất đó là va cũng như là trọng tài rất nhiều những tình huống rồi anh em chúng ta có thể thấy đúng không nên là anh em chúng ta cứ phải theo dõi trận đấu đã anh em nhé rồi anh em hãng vào kèo còn đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình lên để cho anh em tham khảo thôi đó còn uh, anh em nào mà thật sự muốn cùng ca đồng hành cũng như là muốn ca đồng hành cùng với anh em ở mùa giải World Cup nói riêng cũng như là tất cả các giải đấu tiếp theo nữa nói chung thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram ở trong nhóm của mình không chỉ là chơi World Cup đâu mà còn chơi rất nhiều những giải đấu nữa tuy nhiên tuy nhiên cái mục đích của anh em ở trong nhóm là gì chơi giải trí không phải là chơi theo kiểu ăn thua anh em nhé nếu như mà anh em ăn thua ấy thật sự mà nói thì rất khó để anh em chúng ta có thể gỡ lại được những gì mà anh em mất đâu mất thật sự mà nói như vậy phải có thật sự là một những cái kèo uh, khá là chuẩn thì anh em chúng ta mới có thể mà gỡ gạc được ví dụ như là uh, trước uh, trận đấu uh, trận của Pháp với Croatia mình có uh, cứu được thằng em khi mà nó chơi cỏ ngoài sau đấy nó nợ khá là nhiều nói chung là uh, lúc đó là nó nhự bao nhiêu ta nó nhự uh, 36 triệu đúng không và và mình chỉ chốt đúng một mã kèo thôi để nó có thể về bờ sau đó thì à, nó cũng đã nhờ mình chỉ cho uh, nó cách uh, chơi bóng để nó có thể đầu tư và chơi theo kiểu đam mê thôi không phải là chơi theo kiểu ăn thua nữa đó thì anh em nào mà không không tin đấy thì anh em có thể vào nhóm anh em nhắn tin trực tiếp cho thằng quý phạm là anh em biết rồi đó